một dòng bếp ga của thị trường nội địa Nhật bếp có hiệu model là ICN86KB mã số của bếp là 900 697 đây là nội thất bên trong của bếp bếp còn ờ, đẹp mấy bạn ưu điểm của bếp ga loại địa Nhật so với bếp ga Việt Nam tiếp có xuất xứ từ Nhật Bản bền tiết kiệm an toàn tiết kiệm ga thực tế gia đình người bốn người ngày nấu ăn hai buổi thì một bình ga giá 320 sử dụng được hai tháng rưỡi tức là một tháng chỉ hơn 50.000 tiền ca 150.000 tiền ga sử dụng bếp ga nội địa Nhật trong vòng 2 năm thì tiền tiết kiệm ga sẽ bằng tiền các bạn mua bếp như ban đầu bếp an toàn có cảm biến khóa ga tự động tránh gò rỉ đây cảm biến khóa ga tự động cảm biến này là gió thổi ờ, khóa ga cái nước cạn nồi giờ tôi sẽ đóng nắp lại và thử ờ, chức năng khóa ga khi gió thổi tắt lửa cho các bạn xem <coughs> bếp ở bên à, shop rẻ hơn khuyến mãi thì những cái phản trống ở dưới à, bếp sẽ được bao lưới chống chuột bạn không lo chuột mà vô bên trong cắn phá lưới nha bếp thì có ờ, lò nướng mâm dĩa nhà nóc tiện lợi vệ sinh khi sử dụng giờ tôi sẽ thực hiện ờ, chức năng là khóa ra khi gió thổi tắt lửa giờ tôi sẽ bớt nhỏ nhỏ lại ra biết để tôi ờ, dễ thổi từ 5 đến 7 giây thì các bạn sẽ nghe cái tiếng ờ, bếp của bếp có một số bếp thì nó sẽ đóng rồi le tùy theo bếp rồi biết khóa ra tắt tắt vẫn còn mở chức năng thứ hai là khóa ra nước khóa ga nước cạn nồi tôi sẽ dùng hai miếng sắt này thay thế cho hai đít nồi để uh, thử chức năng là khóa ga khi nước cạn nồi có một số nơi họ bán họ giới thiệu đây là có ga khi nước uh, trào ra mặt bếp thực tế cái món hàng này là nó cao hơn mặt bếp tới ba hai ba cm là có chào ra thì nó chào lên cái này thôi không có nào mà làm ảnh hưởng đến uh, trào vô có để tắt tắt bếp bếp thì có ờ, lò nướng ha tiện lợi dễ dàng khi vệ sinh không bắt các bạn công đốn công sức đốt lửa than nướng được mọi loại thứ luôn thì các bạn muốn nướng thịt hay cái gì bự quá thì các bạn sắt à, à, mỏng từ lát từ à, mỏng từ 2 cm thôi tiếp thì đánh lửa bằng à, IC điện tử bằng hai cục bên đại nhà sản xuất Nhật Bản đặt lên an toàn hàng đầu nên khi các bạn mở bếp công tắc một bên đó để sử dụng thì cả hai bếp nấu và nướng đều đánh lửa theo mục đích của à, bếp là để đốt ga nếu có rò rỉ nên bếp ga Nhật hao hơn bếp ga hao pin hơn bếp ga Việt Nam như pin con thỏ con ngó dùng chỉ được 15 20 ngày thôi Panasonic Toshiba dùng được 30 ngày thì mấy pin này kém chất lượng các bạn nên tránh ra đây bếp bên phải của tôi là nó trên 200 à 230 bếp bên trái thì nó 220 thì à, nhiệt độ của bếp mà khóa ra khi nước cạn nồi thì nó từ 250 đến 300 nó khóa ra các bạn ở nhà xài nồi thì à, xài nồi à, đáy, đáy dày á, xài nồi mỏng thì nó nhiệt độ nó không giữ được nên nó tản ra sẽ không thực hiện được khóa ga khi ờ, nước cạn nồi còn để khắc phục ờ, về pin thì shop có ờ, bán và tặng kèm pin sạc sử dụng thì mỗi lần sạc thì các bạn được sử dụng từ 3 đến 4 tháng mỗi lần sạc độ bền của pin này từ 2 đến 3 năm giúp quý khách không tốn à, chi phí để mua pin nữa pin à, sạc cận thái bếp thì nó kèm nguyên bộ nó về đây một cái lò xo à, một à, pin và một cọng dây dài 3 mét Đó. thì trước khi bán hay là tặng pin cho khách thì được đánh cái dấu cộng dấu trừ dấu trừ thì các bạn đưa ra ngoài còn dấu cộng đưa các bạn đưa bên trong còn cái lò xo thì móc vô gì ha nó là bên shop có làm cái lỗ sẵn nè các bạn muốn à, sạc qua đi qua vừa sạc vừa xài cũng vẫn được mỗi lần sạc thì các bạn à, sạc lần thì 18 tiếng thì mình xài tới hai ba tháng hết nè tùy theo xài ít xài nhiều nhiệt độ bên trái giờ hai hai trăm 240 đây 230 rồi biết điều hóa ra công tắc chẳng mở đó hai cục pin đại này ra rồi đúc pin này ra thì bên tôi bán à, hay tặng kèm chỉ cái cục pin thôi nên nó ngắn quá thì à, nên có shop có à, keo cái lò xo này mình sắp có làm cái đầu chờ để kim à, sạc vô thì uh, mỗi lần mà các bạn à, bên mà đầy á thì nó màu màu xanh còn bên mà hết thì nó màu đỏ thì mà các bạn nhận biết bên đầy nếu các bạn nghe cái nhịp đánh của nó đó như vậy là bên đầy nè này không có chức năng hẹn giờ shop thì có bán kèm thêm cái à, cục hẹn giờ này giá 80 ngàn từ 1 đến 60 shop thì có bán thêm à, quanh ga mana 345m an toàn tiết kiệm ga lửa xanh đây là bên ga này mang công nghệ của Nhật nhưng sản xuất tại khu công nghiệp Tân Bình quận Tân Phú thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam đặc biệt dòng bếp ga bên shop rẻ hơn khuyến mãi có phân phối công tắc gan chiên thoải mái không lo bị ờ, tắt lửa biết ở những nơi khác bán không có chức năng gan chiên này nếu các bạn bếp ờ, này không có thì các bạn muốn gắn thì shop sẽ gắn một con tắt bên đây ha chiên hay là gan gì không lo việc tắt lửa nữa thoải mái luôn shop ờ, rẻ hơn khuyến mãi bảo hành một năm cho sản phẩm bếp ga một đổi một trong 10 ngày đầu nếu bếp có lỗi liên hệ với anh Nam qua Facebook Zalo 0909 306 149 gã ấn khuyến mãi có phân phối hệ thống bếp ga nội địa Nhật trên khắp cả nước các cửa hàng bếp ga nội các các tỉnh muốn phân phối bếp ga nội địa Nhật thì liên hệ với anh Nam qua Zalo Facebook 0909 306 149 để có chính sách ưu đãi dành cho các đại lý các bạn xem trên YouTube hay trên TV có thể đọc vào vào mốt để tìm kiếm từ khóa rẻ hơn khuyến mãi để xem thêm nhiều video tự bếp nội địa Nhật của chúng tôi các bạn kích vào nút đăng ký subscribe bên dưới video để đón xem những video thử bếp vào ngày mai và đừng chia sẻ cho các bạn bè mình cùng xem buổi ờ, thử bếp ờ, đây khách thì đến đây hết thì hẹn các bạn lại trong buổi thử bếp tiếp theo